tuần tra bạn ngay và luyện để đỡ <clears throat> vô cái gọi môn phái đội trải nghiệm đội gió cho nha nam tam đổi phái thiếu lâm đào pháp nói chung khả mắt ba kêu rồi giờ chuyện cái gì nó cũng mát đó này mà chắc là nó chọn chỉ hai kêu thôi nó chọn chỉ hai kêu thôi <clears throat> rồi nó chỉ chọn hai kêu nè còn cái bọng không mát đó chứ chọn hai kêu ta sẽ đổi ờ, hai món này cho con ờ, tiểu lâm bên ờ, nào Thiếu Lâm tăng miễn Khải mất sinh khí Đúng rồi Khải có con Thiếu Lâm mất sinh khí rồi Con xe của Khải là 10 16 cam máu nè Có người mười 16 cam máu rồi nè Mất sinh khí rồi Một con Thiếu Lâm mất sinh khí rồi Đây cho anh em xem xét đồ của Thiếu Lâm mất sinh khí này Hiện tại bây giờ xe Khải hai Thiếu Lâm Đó một năm độc bùa một ngày bị búp Đó Đây Thiếu Lâm đây Thiếu Lâm nãy giờ build đồ cho nó rồi Tại vì lúc nãy Khải bị bung đồ á Đây Thiếu Lâm nè Nón thủ 25 Áo hiệp cốt 50 Bao tay kháng hộ 24 Đại lưng kháng lôi 28 Giày kháng lôi 29 Đao à, ờ, Đại lưng Nhẫn à. Ôi đó mang nón này đó rồi áo áo thì uh, bây giờ này không kích nó không kích được cái đau nè trời ơi phù hồi 50 thì ngon ấy mà không có được đau nè em ơi ở trước mặt năm hành đây không có được đau đau bỏ không luôn nè hùa kìa mãi trưởng à cái nỏ kìa đột xác rồi tóc rồi đánh Ủa, cái nỏ đi sao nó ừ. cũng vậy ok ba ba được ba vẫn được anh cái nhẫn đâu rồi à? con bóp thì mọc móc là được rồi được hai lấy một cái nhẫn ờ, thân pháp nữa nè nhẫn thân pháp đâu rồi nhẫn thân pháp uh... 11 đây Hoàng Tử Long khả định mang 50 ờ, phục hồi mà không được Mang kiểu đó thì không được Rồi, khai cất cái áo vô lại như cũ này Áo này Lên nón này Rồi, xong Sẽ đồ như cũ thôi nè, nhâm hành như cũ thôi Thay cái nhẫn ờ, trốn thành cái nhỏ kháng hỏa Rồi rồi xong đó ấy gì game kháng họ được năm sáu thôi nè tại vì khả mang theo kiểu phòng thủ á kháng họ được năm sáu rồi máu khải 7k bóp lên được uh, à, 9 k tư 9 k tư à, ok đó đào sao anh em xem xét đồ này chỉnh đồng hồ kìa khải hả đang đúng giờ mà anh ủa sao mới có 8 giờ ta ui lỗi lỗi lỗi à Đồng hồ mình mới 8 giờ áo bái Đây mới 7 giờ 58 này Rồi ok xa đồng hồ Rồi ok anh em ơi Anh em nhắc không nhắc cũng sai này Ok nha chuẩn đồng hồ nha Anh em ơi Sơ đồ Khải thì cũng à, theo chuẩn em hành như cũ anh em Không có gì khác này em ơi Không có gì khác Đó Nón phòng thủ 25 Gia truyền mọc được kích Rồi áo à, kháng hỏa không phục hồi Trúng độc không băng Đàn thủ làm chậm bao tay khăn lôi bội khăn lôi giày chón khăn họ nhận khăn họ 23 dùng 1 đó nhận làm chạm 40 đai rồi đai giày như cũ nói chung là sẽ đồ như cũ không có gì thay đổi nha mọi người rồi giờ khải đưa lại chế đồ này cho nó cấp thiếu lâm à. em đang 73 anh em khải tăng lúc này máu khải 9 tư lúc này là khải tăng sinh khí là 209 là máu khải 9 tư lực tay có 4 cái 7 thôi giờ lên em cao ok cho anh em ơi em thấy máu tầm 7 anh em là được rồi anh khải nha ok 7 anh em bảy cái năm ok này bảy cái năm đúng chưa à, nếu mà máu bảy cái năm anh em thấy ui già nhiều máu rồi cái này là bút chống phá nên mới được máu nha nam chống phá luôn nói chung là do khải là vừa vừa cầm sói nữa nam cầm sói nữa mà máu yếu quá là nó giờ chết lắm anh em ok này đây nam à, ví dụ như đây bằng cà không đang được tay nói chung là tầm này là khả nghĩ là này là hợp lý rồi đâu à, ờ, nhưng này là nhưng này sẽ đỡ này đây máu bảy cân năm bảy cân năm có cho vinh nữa bảy cân tám bảy cân tám nói chung là chọn 5 k lần tay là hợp lý rồi nè khả nghĩ tầm này là hợp lý rồi có tải nữa thì cũng không hợp lý nữa giờ là hợp lý rồi này máu tròn 8 k hay hơn nè đó máu tròn 8 k đó ok chưa rồi anh em lên uh, ờ, thiếu lâm chuẩn bị boss anh em ơi đúng rồi Đẹp tâm này là quá đẹp luôn nè tâm này hợp lý luôn nè Máu 8k Lực tay 5k tròn Nãy lực tay 4 cái 7 thôi Đó Quá hợp lý luôn à, Ok lên boss lâm tiền <laughs> aja dah, sempet Ok anh ơi. À, Dũng đợi về giùm em ờ, Tương Dương Nam anh Dũng đợi. Ok Dương ơi, đợi đợi đợi đợi ghẹ chị Dương chơi game nha. Dũng đợi 3k này. Ok chưa hợp lý chưa? Quá hợp lý luôn. Hết anh em full down rồi mà. Thọ Phước ơi. Em full down rồi mà à, non thiếu lâm quyền pháp đây giao vô đời vô đời ba ca xấu gì ba k sáu em đương lành xấu xấu trăm rồi anh anh còn ba k thôi ừ. đó em đưa anh là đủ ok chưa rồi xong rồi đấy rồi vũ đợi từ lại sau nha rồi ok lên boss em ơi lên boss đi dạ. Đây Boss em ơi F5 mà F5 nè Full <coughs> điểm rồi Khải, khải mất một đường đau rồi Mất đường đau rồi Mất đường đau rồi Hiệp học trước rồi Khải lấy cái xương tự hóng rồi em Khải lấy xương hóng Không đánh, đánh, đánh, đánh như bình thường em ơi Đánh như bình thường em ơi Hôm qua test rồi em ơi Hôm qua test đánh không nổi em ơi Ừ hôm qua test không nổi Khải cầm cái xương tự hóng được Khải cầm sói nữa em ơi Thiên bang em ơi chứ còn hồ chéo chỗ chéo chỗ chéo khả biết mà thiên ba anh em ơi phải cầm sói cả bung chón rồi đỡ cho anh em ở sau ôm tới nói chung là mình là một thùng là vừa ban nữa nè chứ không phải một thùng chuyên cho mình ví dụ như sau này mình liên đấu á thì mình chuyên sau này nọ nó khác nè hai con nằm chỗ chuyên em ơi đó thằng tay là năm k. này là ngon rồi nè hôm trước là em tăng triệu 64 cũng định là đỡ sói thôi nhưng mà cảm giác máu dư quá ui dạ xây qua 3 giờ anh em xây 3 giờ đánh mạnh thường lương trước em ơi